hé đồ bà con cô bác lâu quá mới trở lại đầu tiên thì um, lâu rồi chưa vào Blue Giờ này đang vướng cái kỳ thi thì bây giờ bắt đầu cờ, cập nhật nó nè anh em đang cập nhật free file thì những anh em đã theo dõi kênh thì cũng đã biết ui rồi ơi không có cạch đồ hàng này thì mình đã mới hư cái cạch đồ hàng nên bây giờ là sử dụng máy nó khá là máy nó khá là yếu à. yếu theo kiểu là không có cái gì để nó chạy á nó khá yếu bây giờ mình sẽ vào phần sẽ vào phần manner mình sẽ cho mọi người xem cái cái kẹt, đang cập nhật đây mà mình đi chạy cái ngoài nó bị lắc á không có cái cạc nó lắc vào cái gì ta cái CPU nó chạy nó sẽ bị nhanh hư á đấy thấy mọi người mình bấm vào mà chưa xuất hiện nữa lâu lắm luôn nó gọi là nó bị lắc kinh khủng rồi ram thì sử dụng khá là nhiều đấy bây giờ nó mới chạy chạy cái gì à? đấy đấy bây giờ nó mới xuất hiện này. nó bị lắc đấy mọi người rồi trước có cái card nó còn nhanh nhanh xí bây giờ nó đảm nhiệm nó chậm mình kéo nó sang bên phải còn không được đó đó nó bị lỗi luôn rồi nè sử dụng nhiều ram quá nó lỗi rồi trời cái này mình phải cái ờ, này mình phải tắt cái này đi rồi mình bật cái đó trước rồi mình mới bắt đầu vào ờ, vào lúc sự tách ha nè bây giờ chúng ta sẽ xem cái ở phần con card này ở đâu rồi cái này màn hình mà con card là đây bây giờ chỉ còn cái CPU ờ, Intel thôi nè lúc trước là có con AMD nữa nhưng bây giờ bị mất đi rồi mọi người theo dõi kênh thì biết mất tiêu luôn bây giờ sẽ đợi cả đặt FIFA mình mình mình chơi cho mọi người biết khi cái mà cái con Intel của mình là i7 đó nên nó cũng khá là mạnh đấy nếu mà bây giờ có một cái card mình đồ hòa mạnh thì nó ngon đấy bây giờ đang đợi nó khá là lắc luôn RAM chạy như một cái pha mấy phát xích nhập chạy tới tận gần 80% RAM đó là chưa, chưa chơi Free Fire mới bật Blue sự thấp 80% RAM rồi RAM 8GB mà sử dụng hết 80% RAM hmm. nay hình đại diện đẹp phết ta nó hai không fps luôn chạy lắc luôn rồi okay. sau khi không có một cái card màn hình đó, thì chúng ta chơi game nó sẽ như nào có phải nó giống tất cả những người mà ở đây ờ, không có cái card đồ họa không một số bạn có card đồ họa mà chơi mà card đồ họa còn mặt luôn nhiều khi là hệ điều hành gọi là bộ pc mặt á mà chơi nó vẫn bị lắc là do mọi người bị những cái gì đó ảnh hưởng tới đấy ảnh hưởng tới cái gì nhỉ ảnh hưởng tới cái hiệu năng chơi game đó là có những cái công tắc hay là những cái gì đó mà hệ thống hệ thống nó tự bật hiểu không làm cho nó bị bóp hiệu năng nên không được ờ, tối ưu chứ thật ra mấy các bạn mạnh thì chắc chắn là chơi game sẽ phải mạnh rồi không thể nào mà yếu được đấy mọi người thấy không có cả mình đồ họa thì mọi người nhìn vào cái cái bé và ui rồi tháo à rồi đó FPF 20 rồi bắn bắn phun đầu các bạn nói chung là nó gọi là ăn hên nói chung FPS thấp như vậy đó tất cả là do không có cạch đồ họa đấy các bạn ạ chỉ với một con CPU chơi và thường thì mấy cái laptop á, thì thường làm gì có cái cạch đồ họa nào thường nó chỉ có một cái CPU thôi thì nó chơi nó sẽ bị lắc là đúng rồi bây giờ muốn chơi mà mượt đó là phải có Ui rồi lắc quá, xử lý như cái khế vậy á Ừ sao không bấm 10 cõi Lâu rồi chưa gây chơi game nữa Thứ nhất là cũng phải đâu đó hai tháng, hai ba tuần, cả tháng là chưa chơi từ cái lúc mình đăng mấy cái clip mà mấy cái clip đó là lúc đó mình đã không chơi rồi mấy clip đó mấy clip còn trường tồn lại đăng trên kênh thôi hôm nay có mới có cơ hội mà vô mà chơi free fire mà không cần đến cặp đồ họa này đây là lần đầu tiên không cần đến cặp đồ họa luôn này hả con này hả con tuy FF thấp nhưng mà bắn vẫn ăn hên lắm các bạn ạ vậy nên tôi nói rồi trong cái khó nó lo cái khôn nè nhiều bạn chơi rất là hay khi mà nó bị lắc như vậy nhưng mà tôi là tôi không thích trải nghiệm như vậy ai mà lại thích trải nghiệm như vậy là chỉ ai thích trải nghiệm như vậy trời ơi nó lắc quá đã không thấy cái quần què gì hết nó kiểu nó bị delay á bắn nó cái thế sao bị delay bắn nó cứ cái cái thế đó thằng kia nó chắc chắn nó ăn mình rồi ui rồi ôi xử lý cồng kềnh đến từng chi tiết bắn như vậy đấy phải nói là muốn chơi hay được cái này nè với mấy fps thấp như vậy mà phải tu luyện ghê gớm đó mọi người không được nổi 30 luôn các bạn không bàn chip smartphone mua 500 đồng này. Ui rồi ơi Lắc quá không biết đường nào mà quay luôn Hai thằng ngang tài ngang sức ấy. Bình thường tôi mượn là tôi bắn một phát là chết rồi Cần gì bắn mệt như vậy đâu mà Trời ơi bắn Bắn như vậy thì sao mà chơi đây trời bắn kìa nó lắc quá cái tâm nó kéo không vô được người luôn ôi ôi rồi ôi chặn đầu bắn mà không chết tôi nói thất vọng chành chề FF như vậy bắn lại trời ơi chơi game phải gọi là không thể nào bắt tâm má chạy ghê quá phải tắt đi à, để đều lắc thôi nó chạy ghê quá nói chung là clip à, đến đây à, kết thúc rồi tại vì chủ yếu là cho anh em xem được cái tình hình của tôi dạo hiện nay thôi và lý do tại sao không giao video giao video uh, bắn như thế này bắn sao giao video và trong cái tình huống như vậy thì tôi khuyên anh em một lời chắc chắn sẽ có cách khắc phục giảm đờ feedback từ ví dụ như của clip uh, FF30 thì lên được tầm 40 do tôi quay clip chứ không chắc nó cũng phải 40 fps á mọi người sử dụng đủ cách flash nhé